Xin chào các bạn, đây là một bé rái cá vuốt bé đang bị bệnh sắp chết Thì hồi hôm qua tôi mua bốn bé rái cá bị bệnh cũng như thế này và nó đều lên đường hết và tôi chưa có thời gian kịp cứu chữa và hôm nay lại thêm một người gọi tôi mua rái cá và tôi mua về nó lại bệnh nằm liệt giường như vậy ở trên mạng mua rái cá khó lắm các bạn ơi là họ lừa mình cũng có họ bán cho mình trái cá bệnh cũng có nữa bởi vậy trái cá nó vừa quý hiếm mà nó vô tay sai người ấy, là nó sẽ bị chết và mình mua mình mất tiền mà nó cũng lại bị tuyệt chủng ngoài thiên nhiên bởi vì môi trường bây giờ ô nhiễm á trái cá nó dễ bị chết lắm chứ không phải là mình bắt nó hoài hay là mình mua nó hoài mà nó chết đâu mấy người mà bán trái cá cho Tiun á Tiun đều dặn họ không bao giờ bắt hết trái cá bán cho Tiun mà phải chừa lại một con trái cá con và chừa lại là con cái tất cả động vật buôn bán tiêu đều dặn họ là phải chừa lại con baby cái để cho con mẹ nó nuôi nó để sau này nó lớn lên nó còn duy trì nòi giống nữa nếu mà bắt bán hết á, thì sau này người ta sẽ không còn rái cá hay bất kỳ con thú nào để bán cho tiêu nữa hay là bán cho mọi người khác nữa bởi vậy tôi hay mua rái cá là như vậy với những con thú khác nữa tiêu mua về nuôi rồi tôi thả về thiên nhiên mục đích là tôi muốn giải quyết việc làm cho mọi người và tôi muốn là loài vật nó được yêu quý và bảo vệ nên bởi vậy tôi đã mua rất nhiều thú rồi mà họ đưa cho tôi thường là thú bị bệnh như thế này và tôi phải dùng đến tuyệt chiêu của mình đó là dùng khí công để chữa bệnh cho động vật thì con nào mà còn khỏe còn thở thôi thớp được giống như con này nè là tôi có thể chữa bệnh được với lại ánh mắt của nó các bạn nhìn ánh mắt của nó đi ánh mắt của nó mất thần lắm rồi đúng không ánh mắt của nó rất là mất thần và sau đây tôi sẽ chỉ các bạn chữa bệnh cho động vật bằng khí công khí công là một môn pháp môn đã bị thất truyền và tôi đã học được tuyệt chiêu này rồi nên hôm nay tôi muốn biểu diễn cho các bạn coi mục đích tôi muốn hướng dẫn các bạn dùng năng lượng của cơ thể mình để cứu cho loài vật nếu các bạn biết cách giữ được năng lượng của mình và điều khiển nguồn năng lượng trong cơ thể mình thì các bạn có thể không chỉ cứu bản thân của mình thoát khỏi bệnh tật mà còn có thể cứu được nhiều người khác nữa nên tôi muốn chỉ luôn hôm nay bởi vì tôi muốn rằng các bạn nếu mà có động vật thì biết dùng năng lượng của mình để cứu cho những loài vật của mình hoặc là chính những người thân của mình đầu tiên muốn luyện được khí công thành công các bạn phải kiểm soát được hơi thở của mình có nghĩa là các bạn phải bơi thiệt giỏi đến mức mà bơi không mệt khi các bạn bơi không mệt các bạn để ý nguồn năng lượng của mình làm sao mình bơi không mệt trong một thời gian dài như vậy đó là mình đã kiểm soát được lượng khí trong cơ thể của mình và mình biết vận dụng nó để điều khiển nó thì đến một lúc nào đó các bạn có thể vận dụng được nguồn năng lượng của mình để chữa bệnh và bây giờ tôi sẽ biểu diễn cho các bạn xem đầu tiên tôi sẽ hít một hơi thật mạnh và thở ra thật chậm và sau đó tôi lại hít một hơi thật chậm và thở ra thật chậm và sau khi đó tôi lại tiếp tục hít một hơi thật chậm và tôi không thở ra tôi thở ra rất ít và tôi vận dụng vận chuyển cái nguồn khí đó tạo ra năng lượng thoát qua lòng bàn tay và truyền cái nguồn năng lượng đó vào con rái cá này để tiếp thêm nguồn năng lượng sống của từ tiêu sang nó thì hành động này làm cho tiêu bị tiêu hao rất là nhiều năng lượng sống của cơ thể tôi nhưng mà Tuyun có chế độ tập luyện và bơi lội điều độ thì Tuyun sẽ khôi phục lại nguồn năng lượng đó và hôm nay Tuyun sẽ biểu diễn cho các bạn coi bây giờ các bạn thấy bé rái cá này nó rất là mệt rồi đúng không nó nằm liệt luôn rồi nè và Tuyun bắt đầu dẫn khí đầu tiên Tuyun sẽ truyền nguồn năng lượng nó vô não của nó các bạn coi đây đây không phải là trò đùa đâu nhé các bạn muốn thì tôi sẽ chỉ nhưng mà các bạn phải bơi thật giỏi tôi có thể chỉ các bạn bơi để tìm lại nguồn kiểm soát được nguồn năng lượng sống trong cơ thể của mình và vận dụng nó đi khắp mọi nơi để làm thôi được rồi hồi tôi nói tiếp nha tôi bắt đầu dẫn khí tập trung đây xin chào sau một tiếng dẫn khí thì con rái cá nó đã nhúc nhích Tiôn đã tát mồ hôi và rái cá của Tiôn nó bắt đầu cử động mạnh hơn người nó đã ướt đẫm vì mồ hôi của Tiôn dính lên người nó và bây giờ nó đã khỏe mạnh hơn các bạn hãy nhìn mắt của nó đây mắt của nó đã lanh lợi hơn trước còn con những con rái cá khác á con rái cá mà tôi đang nuôi á nó thấy tôi giận khí á nó kêu tôi nãy giờ nó làm ồn quá trời quá đất luôn nhưng mà tôi vẫn không phân tâm và tôi đã làm cho bé rái cá này nó khỏe hơn rồi nè đó các bạn thấy không vận chuyển nguồn năng lượng từ cơ thể của mình để cứu chữa cho động vật chúng ta có thể làm được điều đó rất là đơn giản cái nếu các bạn muốn học thì phải biết bơi thật giỏi rồi tôi mới chỉ các bạn được vậy nha bây giờ con đã khỏe rồi đó à thằng nhóc này đã kêu được rồi ok con thử đứng dậy coi đứng dậy coi con đi luôn hả ok good